1 triệu này nhà này thêm 2 triệu là 5 triệu chị cân chị nhá thế là bao nhiêu rồi ông nhỉ 5 triệu, 5 triệu chị 5 cân 5 triệu à ok một này hai này ba này bốn nhá đã rồi năm này lại có thêm lại có thêm hai triệu nữa đi cũng lại có thêm nữa ờ kiểu nhập ngã sức ngã tang này có phím để chiếu rồi, cứ đánh nghe cân là hết mẹ nó tiền ừ. thôi em bỏ bỏ ba vào bỏ à em to quá em bỏ ừ. bỏ ba vào mấy triệu cái đầu là chị tiền đây à, nha, em đâm nha. Ẩm em sao à? Ừ. Ẩm em sao? Ẩm em sao? ẩm 500 cơ à? Ẩm à, rồi Mang máu nhà em uống uống phải nhầm uh, rượu à? Không anh em Mọi lần uống bia mà Lên bài nha Nhà kia 1 triệu cân nhá Đủ tiền mà ừ. Mạnh gạn lắm Có vẻ là ấy nhỉ Căng ấy nha Không có nước, bực mất, ẩm mất 500 Đấy ông kia lại vợ gọi ông lại nhanh nhanh đi, vợ gọi mẹ ăn đấy kìa từ từ nó này béo tay cầm đấy Thêm một triệu đi. Dạ. Thêm một triệu cả. Thêm một triệu nhá. Nay chồng đi công tác có tiền khác nhỉ? Cứ đổi ra tiền do chồng là sao? Còn gì nữa, chồng đi công tác nó đến sớm thế, dụ các em sớm thế. À này hôm nào chả có bà ấy. Ông đến lượt ngồi chả nhìn nhanh lên nhìn lên các chú cứ sốt ruột để đứa thứ bảy mà gặp nó còn phải khó đẻ nữa là cái này khó đỡ ừ. này gãi đầu có vẻ củ đậu nó hơi lung lay rồi đấy ừ. hai ừ. triệu cân này hai triệu này thêm triệu nữa cho triệu nữa ừ. ờ, đã thế em mơ luôn cái này phải, phải, phải kích vậy thì mới ra được tiền đấy củ đậu này cứ phải kích kích thì mà ra một chìa còn nước thì bỏ đi kia bỏ là bỏ thế nào gầm chín nước cả nhé lại bỏ cái ổng đùa ông cân cân bỏ ok ok anh nhiêu nha à, ông luôn ba triệu cân ba triệu cân cả chứ còn gì nữa thêm cho công 500 nữa thôi chín nước chỉ thêm 500 thôi không thêm nhiều đâu ba triệu rưỡi khó nhỉ ba triệu rưỡi thì nhà này hai triệu rưỡi thôi con bài này khó đánh đấy ba triệu ba triệu năm trăm rồi hai triệu một hai ba thêm cho hai triệu nữa ui giời đuổi rồi. đấy mới làm thêm ờ, một triệu hai triệu Chị hôm nay lực nó nhiều như kia đống như kia thì rất tốt rồi nhỉ có mấy nhìn nhau bố thử các bố của anh em xem Nếu ăn được không? Nước khó lắm Có như hôm qua tôi cùng lô và đi đúng rồi hôm qua chị thua rồi hôm nay em ba chẳng chơi được cơ bù đấy à chả có chị ba không chơi được bốn triệu rưỡi là căn nhạc đấy thì cũng nhảy chị ba chẳng nhảy thêm lại hai triệu nữa ba tuổi hai triệu cả à? máu nha triệu một triệu này nhà này thêm hai triệu là 5 triệu chị cân chị nhá thế là bao nhiêu rồi ông nhỉ 5 triệu, 5 triệu chị 5 cân. triệu à ok một này hai này ba này bốn nhá năm này lại còn thêm nặng này còn hai triệu nữa đi cũng lại còn thêm nữa ờ chủ dụng ngã sức ngã tang nè. có phím để chiều rồi cứ đánh nhé cân là hết mẹ đó thì ừ. thôi em bỏ bỏ ba vào bỏ à em to quá em bỏ ừ. bỏ ba vào lấy triệu ôi trời đâu thế là chịu thêm hai nước hai triệu là nhà này thêm 2 triệu là 4 à 4 nhà 6. này thêm 6 triệu đúng không 6 triệu cân anh bỏ bán nhá còn 4 anh em 2, 3 4 5 5 6 6 cân rồi đó, cân đấy 6 cân Cân từ từ, bài có chín nước Anh người ta chín anh là biết đi chất rô, khổ quá cái máu người ta mà thêm hai triệu đó Chà chà, cũng máu đấy Không tiếc tí rô Mày to đấy, mày to đấy Tiếc tí rô một hai 3 4 5 6 đủ rồi đúng không cân đúng không cân rồi thêm hai triệu Chà, nữa. lại có thêm một chú nữa Thôi cái ông vợ gọi này ông úp tiền đi chứ gì nữa làm gì có nước tổng là bao nhiêu là cân nhỉ tổng 4 triệu 6 6 triệu ra và à, chị nói 6 triệu càng đấy làm lúc ông đi vào cô cần người cái bảo lúc này tiền vào rồi nước lại cân nó mới khô ăn cái này chiều ông ngủ ông không đánh lôn rồi mấy ai ăn cái bố này nghỉ chơi mấy ngày nhỉ chiều không đây lôn ra đấy còn thêm vài triệu nữa thêm một triệu nữa à ừ, gì okay. bố này chị ờ, uh, 5 triệu cân đấy 5 triệu cân vâng nhà nào cũng có nhỉ tiếp à. thì chín rồi à. bốn năm thêm 2 triệu nữa nha lần nào không thêm 2 triệu cho máu đấy anh em ạ à. thêm 2 triệu à thêm 2 triệu luôn nó đi bỏ đây, bỏ ra bỏ ra chứ bỏ em đã bảo em thích rô đi đến nước này thôi anh còn bắt em bỏ nữa thì có 2 triệu bạc sao cân 3 triệu cân đánh luôn tao không đánh luôn cho nóng ba triệu cân nè thêm triệu luôn thôi số này hay đấy nhỉ hay đấy bán to phết đấy cân không muốn lực thì thôi thôi cân thôi không phải thêm nào đến không để cho tôi bỏ thôi chị mày vậy làm chị cái, cái hình này thôi bỏ đi nữa ôi tôi nói thế thôi bỏ hẳn à đừng có ngửa bài còn ba người thôi à ngửa bài lộ bài dạ. ờ. có cân không chị cân lên rồi cân đi dạ, dạ, chị cân cáp đấy ok thêm 500 thôi nhỉ thêm 5 triệu nhá ừ. Giời chị cứ giả vờ ngọng <laughs> Giả vờ ngọng Chết đi cho máu Hôm nay tôi quyết đánh cao luôn Thôi Thôi anh bỏ cho bác đấy ừ. Bao nhiêu rồi? Anh bỏ bài không nhỉ? Anh bỏ Chưa Với cái tôi còn bỏ ngay đến lòng trước luôn Em cần rồi Em mày hết tiền Quy ra kịch Ông này bao nhiêu? Cho kịch luôn đi Kịch kim đi mọi à? người bỏ bài hết rồi mà Thôi em cần rồi cần rồi Bỏ à? bài đi nào này à, không chơi không bao đi còn gì ba chín thôi đã bảo tiếp thì chín thôi thế thì vẫn ba chín thôi à rồi ơ ờ, tôi bình tĩnh tôi còn chưa lượt bài ông này chị cười nhỉ nào ôi ôi nào trời ơi trời ơi hôm nay chẳng có tôi may tôi của tôi tấp nhá trời ơi của tôi nhá lấy làm gì mà đỏ thật trời ơi tôi không biết hôm qua tôi đen rồi hôm nay tôi phải đỏ lại hôm nay của tôi tấp nhá Tôi xin cảm ơn các chú nhá Trời ơi Trời ơi ừ, Chả mấy khi được may mắn thôi các chú à, Thông cảm với chị nhá ừ, Ăn tiền thì ngọt thế Qua chùi mặt nhắn như mặt khỉ Ông hôm qua tôi đen lắm Hôm nay tôi được vớ này Nay, hôm nay bảo chồng đi công tác chắc tối qua giải đen đúng không Tối qua giải đen đúng không Trời ơi Các chú ơi Hôm nay chị đỏ quá hôm qua chị đen hôm nay chị đỏ bán nhá lần sau chị lại đen hơn chị lại đỏ sau nhá Thôi cảm ơn các chú nha dạ. rồi tiền ờ, ngày nào dạ. phải tiêu Chắc tối qua ra, Các chú vẫn phải tiêu rồi có cái gì đâu Mất mấy chục ấy cày phát không? Ờ. Mấy chục gì đâu, hôm qua chồng tôi làm về mệt thì có phát cày nào Chẳng qua Anh em thấy em đánh cái bán bài em nãy là quá ok đấy nhỉ ba thằng ác cơ mà thì bây giờ em sẽ nói cho mọi người biết cái lý do tại sao em đổi được ờ, một k hai ác thành ba thằng ác nhá đây mọi người xem nhá đây là một cái ví rất là bình thường này đây em sẽ mở cho mọi người xem bên trong là một cái ví rất bình thường nha đựng được cả tiền này mọi người dùng bình thường luôn cái chức năng ngoài chức năng của nó ra bây giờ em sẽ thí nghiệm cho mọi người xem luôn đây đây là ba thằng áp một con ca nhá ngoài sử dụng bình thường ngoài ra nó, bình thường là, nó chức năng đổi bài em ngoài sử dụng bình thường ra còn có chức năng đổi bài nhá ừ. em sẽ để một con áp vào trong này ừ. Đấy, sẽ đổi ờ, đổi một ca của app này dễ dàng không ạ đây là cái ví này chức chức năng của nó là đổi bài nhá đổi được tất cả các loại bài luôn và hơn nữa thì nó làm ừ, vật liệu là motor của Nhật nên rất là ok chất lượng tuyệt vời luôn anh em mà muốn mua hàng thì ờ, đây số điện thoại của em đây tư vấn về bài bạc ờ, hay là mua hàng thì cứ inbox cho em qua số này hoặc là gọi trực tiếp cho em nhé chào các em ạ.